xôi lời thương giờ này cũng lặng trôi nhận tin anh sắp sống bên người mà anh thương yêu đến cuối đời lòng em như đau thật anh ơi làm sao để lệ thôi ngừng rơi hôm nay phúc rồi anh đã bên người mà lòng anh yêu anh quên câu hẹn câu thề anh hứa với người cả đời thương anh anh ơi chữ tình ngắn thôi mà sao em phải kéo theo một đời anh ơi anh giờ có đời cánh xa gừng cây mũi mặn trắng ham lùi lo hôm nay áo hồng cắm hoa tình xưa người cha hiện em thật à hôm nay anh hạnh phúc rồi anh đã bên người mà lòng anh yêu anh quên câu hẹn câu thề anh hứa với người giờ có đôi còn em thì phải lẻ loi thật xuôi khi xưa hứa rằng cánh xa gừng cây mũi mặn trắng ham lô la hôm nay áo hồng gấm đo tìm xưa người cha hiền em thật à anh ơi chưa tình ăn thua mà sao em phải kéo theo một đời anh ơi anh giờ có đôi còn em thì phải lẻ loi hôm nay áo hồng gấm hoa tình xưa người cha hết em